Chị nám tà nhang vĩnh viễn chỉ mới một nắm rau diếp cá. Tất tần tật mọi vấn đề từ nám da, tàn nhang hay sạm đen đều bị làm mờ và biến mất nhờ rau diếp cá. Rau diếp cá là loại rau sống rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Loại rau này có mùi tanh đặc trưng nên nhiều người không thích, tuy nhiên thành phần dinh dưỡng thì vô cùng phong phú. Rau diếp cá chứa hàng loạt vitamin B2, B6, C, K cùng axit folic cùng các khoáng chất có lợi như kali, phốt pho, canxi. Sử dụng kali sẽ giúp ngăn chặn sự hình thành phát triển hắc sắc tố melanin gây tàn nhang, nám da đồng thời dưỡng trắng da từ sâu bên trong và trị mụn trứng cá, mụn viêm hiệu quả. Chuẩn bị nguyên liệu: một nắm rau diếp cá, một thìa cà phê mật ong nguyên chất, máy xay sinh tố, xay lọc, bát và thìa. Cách làm: rau diếp cá mua về nhặt bỏ phần cuống ra, lá héo úa rồi rửa sạch dưới vòi nước, ngâm rau vào chậu nước muối loãng để loại bỏ tước trừ sâu, hóa chất. Sau khi ngâm xong thì vớt rau và để ráo nước, cho rau vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp mịn. Đổ hỗn hợp rau thu được vào dây để lọc lấy phần nước cốt và bỏ đi phần bã. Cho một thìa mật ong vào bát nước cốt sầu diếp cá nguyên chất, dùng thìa khuấy đều để nguyên liệu hòa quyện lại với nhau để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Để sử dụng hiệu quả đầu tiên, rửa mặt qua nước ấm và để sữa rửa mặt làm sạch sâu lỗ chân lông và lấy đi lớp tế bào già cỗi. Dùng tìa thoa hỗn hợp dầu diếp cá lên mặt, lấy ngón tay massage kỹ những vùng da bị nám và tàn nhang. Thư giãn 15 phút để các dưỡng chất thẩm thấu vào da phát huy tác dụng, sau đó rửa mặt với nước lạnh để xe khít lỗ chân lông. Áp dụng công thức này hai lần mỗi tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ để có thể trị nám hiệu quả. Ngoài công thức trên, hãy lấy mớ rau diếp cá rửa sạch rồi xay nhuyễn và ép lấy nước để uống. Mỗi ngày uống một ly nước ép rau diếp cá giúp da trắng mịn hơn và thanh lọc cơ thể, ngăn ngừa mụn hình thành. Bạn vừa xem xong video "Chị nám tàn nhang vĩnh viễn chỉ với một nắm rau diếp cá